hai cái sóng này nó có tên là sóng hạt man và sóng curi thì cái sóng hạt man tôi vẽ lên đây cho các bạn nhìn hôm nay tôi để các bạn cái bảng ở đây để các bạn dễ nhìn ở đây chúng ta sẽ nhìn ra ngay cái hướng sóng cái hướng sóng mà tôi sẽ chia sẻ cho các bạn nếu trên này là hướng đông dưới là tây nam bắc ở đây nhá đông tây để chúng ta nhìn ra đó đông tây nam bắc thì cái sóng hạt man hạt man thì nó đi theo chiều này này nó đi theo chiều này đó đây là sóng hạt man nó đi theo hình hình chữ nhật nha hạt man thì nếu mà hướng này là hướng đông đông tây thì cái chiều ngang này, này đông tây này cái chiều ngang này là 2,5 mét 2,5 mét nhưng cái chiều này nó tạo thành cái ô vuông như này đó thì cái chiều này nó chỉ có khoảng 2 mét thôi các bạn nhé nó 2 mét cái chiều này lúc này nó chỉ 2 mét chiều dài 2 mét chiều dài 2,5 mét nếu như cái sóng này nó hình thành thì nó hình thành như hình thành trong nhà chúng ta không có vấn đề gì cả và hiện nay cái sóng này nó bao trùm toàn bộ mặt đất nó giống như một cái lưới một cái áo ấy cái áo giống như cái mắt lưới đánh cá kín mít trái đất nhưng cái sóng mà sóng Curie thì nó hình thành ở dạng rất to có thể thế này nhưng mà sóng Curie thì nó đi chéo góc 45 độ so với cái sóng này và nó đi như thế này nghĩa là nó khoảng 45 độ và nó đi rất thưa cái sóng này dao động nó có thể lên đến từ 4 đến 16 mét các bạn nha thì nó như thế này có thể rất thưa nha rất thưa nhưng có một điều sẽ xảy ra xảy ra chẳng hạn hai cái sóng này nếu như bình thường thì nó không hầu như nó không tạo ra một cái từ trường xấu gì nhưng vô tình ở một cái điểm như điểm này như cái điểm này các bạn nha hai cái mắt lưới này nó cắt nhau đúng một điểm đúng một điểm này và hai cái mạng lưới này nó phủ kín trái đất các bạn nha nhưng để hai điểm mắt này trùng nhau cực khó có thể hàng cả trăm mét vuông mới có được vài điểm trùng nhau nhưng ở đây người ta đã thí nghiệm người ta đã thí nghiệm trên chuột khi phát hiện ra những cái, cái mạng lưới này và người ta đã thí nghiệm trên chuột những con chuột nuôi ở khu vực có cái điểm này thì chúng luôn chạy nhảy trồm lên nhau giữ tợn lông thì xù ra cắn nhau suốt ngày sau một thời gian á, người ta mổ ra thì trong con chuột rất nhiều u biếu đó trong khi đó những con chuột nuôi ở ngay cạnh đó khu vực khác không ảnh hưởng gì người ta để từng cái lồng cái lồng nhỏ nhỏ một cạnh đó thì cái hiện tượng đó xảy ra lúc đó thì tôi ờ, mới thấy là ở một cái gian phía trong cùng mọi người nói là ở đấy có có tà ma và ngủ ở đó rất mệt và bị bóng đè liên tục thế là tôi mới khảo sát tôi khảo sát tôi đo thì tôi phát hiện ra ở trong đó có cái mắt từ trường này bị trùng nhau về mắt mắt Thạc Man và Curie nó trùng nhau đúng trong đó đúng cái góc đó nghĩa là cứ ngủ trong đó kể cả ngủ trưa ngủ ngủ ngày vẫn cứ váng đầu và đau nhưng kê lệch ra kê lệch ra một thân giường cái giường là giường lúc đó là cái giường chăm sóc sức khỏe nó chỉ một mét thôi cứ lần chỗ đó ra ngủ thì chẳng thấy ma cùng một phòng mà không chỗ có ma còn chỗ không có ma đó các bạn thấy kỳ ạ ngủ trong một cái phòng mà lúc đấy bóng đèn thì gọi là ma mà đó nhiều người cứ bảo đấy là bóng đèn thì là ma thì trong một cái phòng nó tầm khoảng độ 8 mét vuông thì ngủ ở 2 mét vuông đó thì gặp ma còn ngủ ở 6 mét vuông kia không gặp ma thì các bạn sẽ giải lý thế nào nên là nhiều khi chúng ta không hiểu bản chất được cái sóng năng lượng đó thì chúng ta chúng ta cứ liên tưởng đến ma tà đó ma là ai ạ ma trong người nào chẳng có đúng không các bạn đã từng được tôi chia sẻ nếu ai ai hôm trước đã ngồi nghe tôi chia sẻ mỗi một con người chúng ta đang hiện hữu ở đây có một con ma và một cái xác vật lý đúng không ạ đó nên là chúng ta sợ gì ma bởi vì ma là một linh hồn mà nó không còn thể xác đó còn chúng ta thì có cả linh hồn lẫn thể xác lại đi sợ một cái chỉ có chỉ chỉ có mỗi cái linh hồn không đó nên mọi người ở đấy ngủ và cứ sợ hãi bởi vì sao ạ nằm xuống kể cả một lúc thôi giữa trưa thôi bị bóng đè không thể dậy được nhưng đến khi tôi tôi tôi ờ, đo được cái chỉ số và kiểm kiểm tra được cái chỉ số Bobit ở đó thì phát hiện ra cái mạng lưới Hackman và Curie nó trùng nhau đúng góc đó và chính vì thế tôi mới biết được là tại sao mà mọi người ở đó cứ kêu có ma đó nhưng cuối cùng tôi đã tìm ra và và xử lý nó thực ra xử lý cái đó là cực khó bạn nhá chỉ giản thôi không thể được nhưng mà vô tình vô tình vào một thời điểm nào đó mà có động đất dữ dội thì cái sóng đó có thể xô lệch thì tự nhiên chỗ đó mất thì con ma cũng mất cái sóng này nó chỉ bị xô lệch và nó khác nó thay đổi khi có động đất mạnh nó mới xô lệch được cái sóng này thì cái sóng này nó nó từ trong trong lòng trái đất nó đưa ra và kể cả chúng ta ở trên nhà cao tầng vẫn ảnh hưởng chứ không phải không các bạn nha nên á nên chúng ta cần phải biết cần phải biết cần phải biết được những đâu là những cái tà khí thì chúng ta sử dụng những cái phương pháp à, phương pháp mà chúng ta giảm ờ, thay đổi được cái cái tà khí đó đi tuy nhiên lúc nãy tôi ờ, tôi vừa nói chuyện với ai nhỉ một lát thôi các bạn nói rằng là nhà em à, có một cái vong mà đang tìm cách đuổi đi tôi bảo không được họ cũng như bạn mà thôi nó là cái linh hồn các bạn đừng ép mà các thầy ấy bảo là mời họ đi nhưng mời bằng gì bằng cách mang các cái năng lượng xương đó đuổi họ thế họ đi đâu nếu bạn cho rằng đó là một cái vong thì các bạn đuổi họ đi đâu nên cái điều này là một cái điều các bạn phải nhận ra bởi vì họ cũng giống ta ngày nào đó ta vứt lại cái xác vật lý thì chúng ta lại có cái vong đúng không ạ nên tôi bảo là những ai hiểu bản chất cơ thể con người con người là một linh hồn và một cơ thể vật lý chúng ta chết mà vứt lại xác vật lý rồi mà chúng ta không biết chúng ta là ai chúng ta vẫn loanh quanh trên cái mặt đất này đó thì chúng ta thành ma nhưng chúng ta biết bản chất chúng ta từ đâu tới chui vào bụng mẹ hòa với cái cơ thể vật lý mà bố mẹ chúng ta giao hợp tạo ra cơ thể vật lý này chúng ta đến từ đâu chúng ta vứt lại cái xác vật lý sau khi già cả hoặc bệnh tật chết thì chúng ta phải về cái nơi mà chúng ta đến chứ không tôi chẳng biết nó ở đâu cả có người gọi là coi sáng tôi chả tin khi nào về nơi biết thì tôi sẽ quay lại tôi kể cho các bạn đó thế bạn nào muốn cả là muốn kiểm chứng thì hạn năm mười hoặc trăm năm nữa đi với tôi đó nếu tuổi thọ chúng ta kéo dài mà học cái lớp của tôi là đang kéo dài tuổi thọ đó cho nó khỏe đó. đó vì sao trẻ hóa là vậy thì chúng ta đến một nơi nào đó ít nhất là tôi đã hiểu ra là tôi từ đâu tới tôi sẽ phải về đó về đó xong thì chúng ta quay lại mách cho mọi người chính xác là tôi đã từng ở đó, đó.